ơi Làm sao em có thể quên được cái món quà định tình của anh với em chứ Trà Đợi anh Trà ơi Đợi anh đi Trà Có vẻ như nó thích con bé lắm rồi Từ nhỏ tới giờ Con mình đã chịu nhiều thiệt thòi Nhiều bất hạnh Dù mình có nhiều tiền Dù mình đã muốn bù đắp Nhưng không thể nào bù lại được những khoảng trống trong lòng nó Cho nên lần này Cha sẽ làm được điều con muốn Cha sẽ bù đắp cho con bằng mọi giá Con cứ yên tâm Hai cha con mấy người tính ngồi nhìn nhau như vậy tới bao giờ Coi cái mặt của nó kìa Khờ còn biết yêu làm gì cho mệt Bị thất tình là lẽ đương nhiên Đúng là rắc rối phiền phức Tài Cha không thất tính với con đâu Cha hứa với con Cha sẽ cưới con Trà về cho con Nhất định Cha sẽ làm được chuyện này Vậy cho nên Con hãy nghe lời cha Chưa ra đây đi con Chị gái xinh đẹp Sẽ là vợ của con Cha hứa chắc như đinh đóng cột Ra đây với cha Con nghe là cha Ngày hôm nay con cứ ở trong phòng vẽ tranh Cha sẽ tìm chị gái xinh đẹp về cho con ha Kêu chú quản đi với tôi chị Ông làm gì vậy à, vậy Ông chủ tôi muốn nói chuyện với bà Tôi muốn xin lỗi hai mẹ con bà Trời ơi tôi nói thiệt nghe bà chị có phước lắm đó Được ông chủ của tôi xin lỗi à. Chứ hồi đó giờ tôi làm cho ông 20 năm nay Tôi chưa thấy ông xin lỗi ai hết trơn Mẹ con tôi Không có dám nhận lời xin lỗi xin phải gì của ai hết á Có cái gì đâu chứ Tôi sai thì tôi xin lỗi thôi mà Tôi đã nghĩ lại rồi Tôi sẽ kiếm vợ khác cho con trai của tôi Tôi không ép uổng cô Trà nữa Còn bà Bà cứ quay về nhà tôi làm việc như cũ Cô Trà thì thỉnh thoảng qua chơi với cậu Tài Khuyên nhủ cậu Tài như là lúc trước là được Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi Ông nói thiệt chứ Ông Ông không ép uổng con gái tôi nữa chứ <laughs> Bà thì không chịu gả Cô Trà thì không ưng cậu Tài Tôi ép làm sao được Bà chị à, chị suy nghĩ kỹ lại đi có ai mà lịch sự như là ông chủ tôi không tôi nói thiệt nha được gả vô ờ, làm vợ của cậu hai ở nhà này đó là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái ở trong làng này rồi đó cái ông này tâm địa độc ác không biết đường đâu mà lần nhưng mà thôi không sao miễn sao trà quay lại trà chịu ở lại là được rồi thôi coi như là bà cứ quay lại nhà tôi làm việc như cũ đi nha coi như là không có chuyện gì xảy ra hết còn có chuyện gì nữa thì lúc đó mình lại tính tiếp cứ như vậy nha Ta ta. lát cất giùm con nha trời ơi Em làm gì mà anh chạy theo muốn hụt hơi luôn vậy Ông chủ hứa là sao ông ép hôn em nữa Ông nói là sẽ tìm vợ khác cho cậu Tài Bây giờ mẹ con không đi nữa <laughs> Đã vậy ta Chóng mặt quá à. Vậy là giờ anh không tính tiền nhà nữa đúng không à, Thì um, Tính ra cái chuyện đó anh nói giỡn á Em biết rồi đó nhà là nhà của mẹ anh Anh mà không đem tiền về Ba cạo đầu khô anh luôn á Người ta nói vậy mà cũng tin nữa hả Nhà em tuy nghèo khó Nhưng mà không bao giờ làm chuyện thất đức như vậy Không ăn không miếng ăn tiền bạc của ai bao giờ Chị Lanh Dạ Dạ bà Chị mang cái này ra chợ Đánh bóng lại giùm tôi Lâu ngày tôi không có đeo Nó màu cũ hết rồi Dạ nhưng mà tôi nấu cơm còn chưa xong Tôi kêu chị đi thì chị đi Cơm nước nấu sao cũng được mà Dạ Cái dòng này quý giá lắm Của gia truyền Mẹ chồng tôi để lại cho tôi Lúc tôi mới về nhà này làm dâu Chị cầm cẩn thận coi chừng bể nghe không Dạ tôi biết rồi thưa bà chủ Trời đất ơi chị lại... Cái chồng của tôi Tôi té nhưng mà cái chiếc vòng còn nguyên à bà chủ à, Cho, cho tôi xin lỗi Vậy thôi chị đi đi Dạ dạ Nè nè Đồ rách cũng đem ra chợ bán nữa hả Ủa hàng của tao là hàng mới Mày mua mày lựa kỹ càng nào đàng hoàng Đâu phải giống như vậy đâu nè Bữa lựa không thấy đem về nhà thấy Tôi đâu có rảnh đâu tôi đem tới nhà rồi tôi xé rách rồi tôi đem ra tôi đền cho ông Nè tôi nói cho ông biết Đây là cái chỗ quen biết với nhau Nên tôi đem giải ra tôi lấy tiền lại thôi Chứ mà người lạ là nãy giờ là tôi hất sạp nè tôi quậy không cho bán nó luôn á Nè vậy. Tao nói cho mày biết Tao buôn bán ở cái chợ này mấy chục năm rồi Chưa có ai dám nói tao là gian manh nha Mày đặt điều á Tao bẻ hết cái răng mày á Làm gì? Bẻ răng nè, bẻ đi, bẻ đi Bẻ đi, cho nên tôi kiện ông liền ấy Buôn bán đồ thì gian manh, gian lận Bên cạnh đó còn hành hung người mua đồ lương thiện nữa Trả tiền cho mày đó Nè, trả giải nè luôn cái luôn đó Ăn cơm Yêu mày Trời Ê, cơm à, cơm, Ăn cơm Ăn cơm bà con ơi, ăn cơm Ủa, sao vậy anh Mất tiêu việc chồng rồi chiếc vòng của bà chủ chiếc vòng của bà chủ mất rồi làm sao đây bà con ơi chạy hướng này mất rồi mất chiếc vòng rồi tại sao tại sao dám thông đồng với người ngoài cướp đồ của chủ hả không có đâu ông bà chủ quan ước cho tôi lắm Nếu như ông bà không tin á Ông bà cứ ra ngoài chợ hỏi đi Ngoài đó ai cũng biết tôi mất chiếc vòng hết á Bà có biết cái vòng da bảo này giá trị của nó như thế nào không nó tương đương với 6 thửa ruộng đó Tại sao bà tham lam quá vậy Mau đem cái vòng đó trả cho nhà tôi Quan quá mà Nó không có ông chú ơi Ông đừng nghĩ tôi như vậy trên này tin tôi mà <laughs> Chuyện rõ ràng như vậy Mà bà kêu tôi tin bà là tin ở chỗ nào Sáu thửa ruộng bà vẫn muốn lấy Mà con gái thì lại không chịu gả Âm mưu dở trò ý ổi này nữa hả <laughs> Không có Không có Không có Hãy tin tôi Xin hãy tin tôi mà Bà chủ Anh à Không ấy vậy Mình cho người đi ra chợ thử hỏi thăm con Chứ Nhìn mặt chị cũng hiền lành Chắc không có gian dối gì đâu Lỡ nghi quan cho chị thì sao Chuyện rõ ràng như vậy rồi Còn nghi quan cái gì nữa Tôi cho bà ba ngày nữa Bà phải đem cái dòng gia bảo đó trả cho nhà tôi Nếu không Tôi sẽ đưa bà đi tù đó <laughs> Quan gấp cho tôi quá ông chủ ơi Xin hãy tin tôi mà tôi không có lấy cái giọng đó Xin hãy tin tôi Ở ờ, cái xứ này á chồng tôi Ăn ở có đức Ai cũng biết hết Mà bây giờ anh nghi ngờ chị như vậy rồi Tôi muốn cứu chị cũng không có cách nữa Chị nghĩ cách đi Nói thật ra để cố lấy mình chứ <laughs> Quan cho tôi Thật tình là quan cho tôi lắm Chú Hoàng Dạ Dạ Ông chủ gọi tôi Đem bà này nhốt vô nhà kho cho tôi Dạ Tôi nhắc lại một lần nữa cho bà biết Sau 3 ngày Bà không đem cái dòng gia bảo ra đây Thì phần đời còn lại của bà Sẽ nằm trong nhà tù đó Quan cho tôi quá mà ông bà ơi Cái gì mà quan Bà mà quan hả Đi cho tôi lắm Lỡ có giếm muốn người ta thì trả lại đi Đi Trời Có nhà không trời Trời ta Trời Trời trời Trời trời trời Quý ơi gì lành với ông bà chủ bắt rồi kìa Hả Ờ mấy đứa ơi bữa nay con nhà có công chuyện à nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ nha mẹ cha mẹ có chuyện gì vậy mẹ thật sự là mẹ không có lấy chiếc vòng đó mẹ không có cấu kết với ai hết á mẹ bình tĩnh đi mẹ ngồi để chờ con để con đi năn nỉ ông bà chủ không được đâu ông chủ nói không kiếm được chiếc vòng gia bảo đó ông sẽ cho mẹ ngồi tù thôi được rồi được rồi được rồi mẹ bình tĩnh đi không sao đâu để con đi thưa chuyện con đi năn nỉ ông bà chủ là được mà con đừng đi trà mẹ chờ con nha con đừng đâu trà trà dạ con thưa ông con thưa bà thôi hai mẹ con cô đừng có giả nhân giả nghĩa đừng có thanh minh cái gì ở đây nữa hết á tôi chắc chắn là cái dòng đó mẹ cô muốn chiếm làm của riêng bởi vì nó giá trị quá mà tới sáu thửa ruộng lận đó cô có biết là ngoài cái giá trị của cái dòng nó còn có một cái ý nghĩa quan trọng khác nữa đó là gì không đó là sau này tôi sẽ đeo vô tay đứa con dâu chính thức của tôi cái dòng đó vậy mà sao hai mẹ con cô không biết thân biết phận còn muốn chiếm giữ làm của riêng là sao dạ thưa ông mẹ con xưa nay tính tình thiệt thà mẹ con không bao giờ làm những chuyện gian dối như vậy đâu ông ông ơi con xin ông ông cho con đi ra ngoài chợ bắt tên trộm con sẽ lấy cái vòng và trả cho ông Nói cô nghe Mẹ cô á muốn có sáu thửa ruộng Thì thôi gả con gái đi Hả không Không Không muốn gả con gái mà vẫn muốn có sáu thửa ruộng Cái đó hơi tham á Mẹ con không tham lam Mẹ con không lấy cắp Mẹ con không lấy của ai cái gì hết Con sẽ ra chợ tìm lại cái vòng cho ông Rồi nếu cô ra chợ mà tìm không được cái vòng thì cô tính sao Cô nói tôi nghe coi Hả tính không được đúng không thì thôi để tôi tính cho nếu như không tìm lại được cái vòng á thì mẹ cô sẽ phải đi tù còn không á thì cô phải chấp nhận lấy con trai của tôi để cấn trừ sáu thửa ruột hóa ra mẹ con tôi đã sập bẫy một cái vòng ấy bằng sáu thửa ruộng tại sao mình có thể đánh mất một cái món đồ giá trị như vậy trời mẹ xin lỗi con trà ơi Mẹ làm khổ con rồi Sao thửa ruộng lấy đâu ra mà đền cho ông chủ Mẹ không sợ gì hết Chỉ là chưa gả được con vô một cái nhà đàng hoàng Mẹ không thể đi tù được Khoan đã Sáu thửa ruộng Sáu thửa ruộng hình như mình đã nghe à, Năm thửa ruộng ít quá Đúng rồi, năm thửa ruộng ít quá Thôi, sáu thửa ruộng luôn rồi tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để mà cưới liền tay cho hai đứa Xin đừng ép con tôi Bà. Bà là ai mà dám coi thường nhà tôi hả Dám coi thường con trai tôi hả Đi Đi ra khỏi nhà tôi Còn bà Bà cứ quay về nhà tôi làm việc như cũ Cô trà thì thỉnh thoảng qua chơi với cậu Tài Khuyên nhủ cậu Tài như là lúc trước là được Tôi chỉ muốn nói như vậy thôi à, à, à, à, à, à, à, à, à, Chị, chị, chị, chị, chị, chị, té nhưng mà cái chiếc vòng còn nguyên à bà chủ à, à thì, thì tôi trời ơi thì ra họ bày chuyện ép cả con mình đây mà mẹ Cha. trời ơi làm gì vậy mẹ đã nghĩ ra rồi đây hoàn toàn là một cái bẫy mẹ không có lấy trộm chiếc vòng đó trời ơi sao lúc đó mẹ không tỉnh táo mẹ dẫn con đi biệt xứ này đi ở lại đây là chi khổ gì nè trời không được Họ không thể ép gả con như vậy được Mẹ không cam lòng Con phải bỏ nơi này mà đi đi Con đi đâu cũng được hết Con phải tìm một người chồng lành mạnh Người chồng đàng hoàng mà lấy Mẹ không thể gả con cho cái thằng khờ đó được Trong một cái gia đình độc ác như vậy được Đời con sẽ hết rồi trà ơi Con để cho mẹ Mẹ ơi. Mẹ Mẹ không được làm liều Mẹ bình tĩnh lại Mẹ không cam tâm Mẹ không cam tâm quá Mẹ quá mà Mẹ Mẹ không được chết Nếu mẹ chết á Thì mẹ nghĩ con còn sống được sao Rồi món nợ đó ai sẽ trả Mẹ à, Sau khi bình tĩnh lại Con đã suy nghĩ đây là một cái bẫy Nhưng thực chất là họ muốn ràng buộc con Họ muốn con phải lấy cậu Tài để cấn trừ sáu thửa ruộng đó cho chiếc dòng mà mẹ đã làm mất như vậy là họ ép gả con gả không cho họ à đồ cái quân độc ác quân tham lam à mẹ con sẽ lấy cậu tài không thể để mẹ đi tù được không được đâu con con không thể nào ưng cậu tài đó được con làm như vậy thì làm sao mẹ nói chuyện với ba con ở suối vàng mẹ không để cho con gái mẹ ưng cậu ta được nhưng mà nếu con không làm vậy á con thấy mẹ đi tu con không cam tâm mẹ à không khóc nữa mẹ con mình không sợ hãi nữa trời ơi con để cho mẹ chết tại chỗ mẹ. này đi à. mẹ muốn chết tại đây mẹ à. tại sao lại ép những con gái tôi như vậy trời ơi không khóc nữa mẹ đừng khóc nữa chúng ta không tính toán nữa mẹ con sẽ cứu mẹ ra khỏi đây họ bất nhân với mình thì mình sẽ bất nhẫn với họ con sẽ lấy cậu tay con phải lấy cậu tay không được lấy sáu thửa rượu nó để trả cho chiếc dòng rồi đến lúc con vô nhà đó con sẽ trở thành đứa con dâu ngỗ nghịch à, không chịu nổi con nữa họ sẽ đuổi con đi lúc đó mẹ con mình sẽ đi biệt xứ bỏ khỏi nơi đây luôn không bao giờ quay lại nữa dạ thưa ông con có chuyện muốn hỏi có phải chỉ cần con lấy cậu tài thì ông sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra đúng là bởi vì cái dòng gia bảo đó cũng chỉ để lại cho vợ thằng tài sau này thôi nếu như con đồng ý lấy nó thì coi như là của chung sáu thửa ruộng sẽ được cấn trừ coi như mọi chuyện hóa giải mẹ con không phải đi tù dạ được vậy thì con sẽ lấy cậu tài nhưng với một điều kiện con nói đi Ông phải viết cho con một tờ giấy cam kết Để phòng trường hợp sau này Không có trường hợp lật lọc xảy ra lần nữa <laughs> Được Ông đồng ý Vì chưa viết mấy chữ đâu có khó khăn nặng nhọc gì đâu con Dạ nếu ông bà đã nói như vậy Thì con sẽ lấy cậu Tài À à Vậy là Vậy là Tài có vợ rồi Tài có vợ rồi Trà sẽ là vợ của cậu Tài Làm sao mình chịu nổi người chồng khùng như vậy chứ <laughs> bà thấy chưa nó khờ thì có khờ thiệt đó nhưng mà nó cũng biết mê gái lắm chứ bộ vậy là coi như nó đâu có bị ờ, phí cả cuộc đời đâu bà ông thấy con là người biết thời thế như vậy mới phải đi đâu cho xa lấy con của người làm cho thằng khờ là đúng quá rồi còn gì sinh ra bần cùng thì số phận cũng mạt hạn thôi sao mà ngóc đầu lên nổi mình không việc gì phải lo nữa Ông sẽ nói chú quản thả mẹ con ra Hai mẹ con cứ về nghỉ đi Ngày mốt sẽ làm lễ cưới cho hai đứa Đi theo tôi làm gì? Yeah, Tài đã có vợ rồi Có vợ, có vợ rồi giọng đi bà con cô bác ơi giọng chú Bảy ơi Hộ mới rồi chú Bảy ơi Của gì? Cô giọng đi cô Giọng đi Không không không không không Anh lục, Anh lục anh lục, Hả? Anh lục, à, Nướng nướng nướng nướng nướng nướng trái lát ngồi lại đó nha Anh lục mua giọng đi Em mới về hàng mới nè Bền rẻ đẹp chắc Ôi Nhà ba bốn cái này mua chi nữa trời ơi mua cái để dành đi lỡ mai mốt mấy cái kia hư á mình lấy cái này mình thế vô trời ơi giọng ông làm như cái lưới cá vậy quăng xuống dưới cái hư cái mục sao á nằm biết gì nào hư ờ, ờ mua đâu mua mua mua mua mua đâu ông chủ bán chục giọng ông chủ một chục chục một chục là là mười hay là mười hai ông mắc cười ông khoan một chục thì là mười chứ mười hai ông làm như trái cây vậy thì mười thì ông nói mười mười hai nói mười hai đâu có bo thêm đâu mà ông sợ mà làm gì ông mua chi nhiều vậy trời ơi thì gia đình của ông chủ bà chủ tôi của đám cưới Thằng Tài lấy vợ Lấy ai vậy? Lấy con có cái bà về làm ở trong nhà của tôi đó Chà Ê tính ra nha Trời đất ơi cậu chủ của tôi có phước thiệt đó nha ừ. Rất là vui luôn Tặng thưởng cho cái đám gia nhân của tụi tôi hả Một tháng lương luôn Để chúc mừng cho cậu chủ á ờ, Vừa <laughs> biết được bằng cô dâu mà đồng ý một cái hả Ông với bà tổ chức đám cưới liền Bởi vậy bây giờ tôi mới ờ, đi mua vòng nè làm vậy hỏi tôi tôi hỏi ai mà nè cậu ta có biết vợ là gì không mà thấy cậu ta suốt ngày nhắc vợ vợ vợ hoài vậy vợ là nụ vợ là hoa vợ là trời biết vợ là mùa xuân vợ là dòng suối ái ân ngọt ngào xanh mát trong ngần yêu thương sao cậu biết nhiều thứ quá vậy Con Con thích chị gái xinh đẹp lắm hả? Xinh đẹp mà ai không thích tại là con của cha mà Cha mày cũng ma lanh lắm à nha nè mai mốt chị gái về sống chung với con luôn con vui không vậy chứ con biết vợ là cái gì không vợ là người chẳng họ hàng thế mà vợ đẹp lại sang nhà mình <laughs> nhưng mà sống chung nghĩa là sao ta Sống chung là chẳng sống riêng Lúc có chuyện buồn thì bổ chi đôi Trời đất ơi Nói toàn thư không ta Nhưng mà con trai nè Mai mốt lấy vợ về á Là con không có được ngồi trong phòng thơ thẩn Rồi đọc ca dao như vậy đâu nha Con phải hành động Con phải thực tế lên Chứ mà lãng đảng trên mây vậy là vợ con nó không có ưa đâu Nhưng mà chị gái thích lãng mạn mà Cái gì? trời ơi là trời trời ơi là trời tức tức tức tức quá là tức tại sao trà lấy cái thằng khùng đó cái gì ông trời cũng cho cái nhà lấy hết của con vậy trời mày làm cái gì mày la làng nó vậy mày muốn la cho tất cả làng xóm này người ta biết được cái bụng dạ của mày phải không nhưng mà con đang theo đuổi trà mà con không có cam tâm không có cam tâm không có cam tâm mày hiểu không con không cam tâm thì cũng làm gì được gia đình người ta có tiền người ta có quyền người ta có thế người ta làm cái gì là không được còn mẹ con của con trà đó thân cô thế mỏng thì làm sao mà mà, mà không chấp nhận được cái sự ý đồ thâm độc của người ta chứ trời ơi tức quá mà ăn cơm đi con hớp miếng canh cho nó khỏe còn mà cứ như vậy hoài làm sao mà mẹ yên tâm cho được Mẹ làm khó con rồi Mẹ thiệt là có lỗi với con Mẹ không cần phải ái náy về chuyện đó nữa đâu Chỉ tại số không bạc phước Tình duyên lận đận Nhờ mẹ không cần lo lắng Còn sớm muộn gì cũng thoát khỏi cái nhà đó thôi Như vậy là cũng mang tiếng một đời chồng Làm sao mà con có thể làm lại cuộc đời cho được Khó hay dễ là do mình hết đó mẹ Bây giờ chứ có phải thời bà cố nội đâu Mà gái chính chuyên phải có một đời chồng Mà cho dù con không có chồng á Thì con ở dậy với mẹ suốt đời luôn Đã lấy chồng á Thì phải cho đáng một tấm chồng chứ Nói như vậy là để tự an ủi mình thôi Coi như là cái phần cái số vậy Thôi mẹ vô nghỉ mệt đi Để con dọn cho Música Con tìm cha hả? Dạ. Có chuyện gì không con? Con nôn quá à. Không ngủ được Sao tự nhiên ham hố bất tử vậy? Cha với mẹ Bây giờ thay đồ đi Xong đi rước chị gái về liền cho con được không? Giờ này nửa đêm mà đi rước chị gái gì con? Qua bển người ta xịt chó cắn à Đi về phòng đi Con Về phòng đi, về phòng ngủ đi Ngày mai mới cưới được phải ngủ nữa hả phải ngủ chứ con phải ngủ ờ, để có sức ngày mai con động phòng nó có biết động phòng là cái gì đâu nha dạ con thôi bây giờ nghe lời cha về ngủ ngày mai ờ, cha sẽ chỉ cho con đêm tân hôn chú rể phải làm cái gì làm gì chuyên môn con giỏi dữ bà im đi nhưng mà ngủ xong thức dậy cha có còn lấy tài nữa không theo cha về phòng để cha chỉ cho con ngày mai con phải làm cái gì cha sẽ truyền cho con những kinh nghiệm cần thiết ha <laughs> em trà sao em biết anh lục qua đây mà ngồi chờ anh lục hay vậy trà ra đây ngồi cho thoáng ai về gặp anh lục còn ngợp hơn Sao em trà lúc nào cũng chua chát với anh Lục vậy? Không biết nữa Tự nhiên nó vậy á Chắc là không hợp Đã sống với nhau chưa biết không hợp Mà em trà nè Em trà để thằng khảo đó thiệt hả? Chứ giờ mình thân cô thế cô Có làm được gì đâu Mà dù trà có không muốn á Thì trà cũng đâu có làm gì được Đúng là cái lũ ác ôn mà Mặc dù là bà con dòng họ với anh Lục Nhưng mà anh vẫn muốn chửi Đời sao nó lụ đạn um, Em Trà có muốn Lục giúp gì không? Anh Lục đó Lúc mà mẹ Trà bị giật cái dòng Ngoài chuyện đứng trương mắt ra nhìn Thì tại sao anh không rượt theo thẳng cướp Để giật lại cái dòng chứ Giờ còn hỏi giúp được gì không? Ờ, thì... Ờ, thì tại anh Lục không biết Bây giờ em Trà nói anh Lục mới biết Anh Lục mà biết gì cái dòng đó em Trà phải thằng khờ á là hôm đó anh lục xé xác thằng giật cái vòng rồi ừ. mà thôi lỗi là lỗi của anh lục anh lục xin lỗi em trà nha em trà có muốn lục giúp gì không anh lục đi về đi chà không cần anh lục giúp gì hết trơn á mà khoan thỉnh thoảng với đôi lúc chà cũng cần anh lục giúp chà một vài chuyện một ngàn chuyện còn được chỉ cần em trà lên tiếng đi anh lục sẵn sàng xong pha giết giặc Thằng khờ này ham gái vậy chắc cưới về sẽ có con sớm Còn con trà là người như thế nào mình chưa biết rõ Trước mắt cứ cưới về cái đã Sau đó sẽ tìm cách thu phục đứa con dâu trên trời ra xuống này Nếu không công sức bao năm của mình xem như giả tràng xe cát hết Sao rồi anh? cái thằng này nó lạ thiệt chứ kêu thay đồ thì không thay tự nhiên nửa đêm rồi đi cưới vợ chắc là ham hố giống anh thì ham hố giống tụi bà mới thích chứ em thích hồi nào <laughs> nhưng mà bà ơi bà nghe nó nói không một tiếng chị gái hai tiếng chị gái thằng này nó biết yêu rồi đó anh á nhìn cũng ngộ ghê ha con trai lấy vợ mà em thấy anh còn vui hơn nó nữa ủa đương nhiên là phải vui rồi con mình nó lấy được người ưng ý nó vui mình làm cha làm mẹ mình chỉ cần nhiêu đó thôi huống hồ chi thằng tài nó đã chịu thiệt thòi nhiều rồi mà quan trọng á không biết tụi nó sống được với nhau bao nhiêu lâu chứ ba bảy hai mốt ngày rồi tan đàn sẽ ngé nữa sao bà cứ toàn là nói chuyện tiêu cực không vậy mình phải hy vọng vô điều tốt đẹp cho con mình chứ ờ, không phải ý em á là em sợ con mình nó không biết làm gì rồi người ta chán người ta bỏ nó <laughs> bà cứ lo bò trắng răng thằng tài nó tới tuổi yêu rồi không lẽ nó không biết bản năng đó nhà mình có tiền mà con trà nó về làm dâu nó đâu cần phải làm cái gì nặng nhọc đâu rồi mẹ của nó nữa không cần phải làm thuê làm mướn mà vẫn có cái ăn cái mặt hai vợ chồng nó đâu cần phải ra ngoài đời bôn ba kiếm sống nhọc nhằn gì đâu mà ở không được với nhau xin lỗi bà hai đứa nó nắm tay nhau đi chơi tới hết đời luôn vẫn còn thoải mái nhưng mà Em lo cái chuyện Lỡ như Nó biết mình gài bẫy nó Rồi nó bỏ trốn rồi sao Sao biết được Mà lúc đó tụi nó cũng đã lấy nhau rồi Biết cũng đâu có làm được gì nha Giờ dạ, cơn rồi Phải không Nhưng mà tôi nói cho bà nghe nha xét cho cùng trong cái chuyện này là vợ chồng mình có lỗi đó cho nên là cưới con trà về cho thằng tài là mình phải bù đắp lại những thiệt thòi cho nó chứ có ai muốn lấy chồng khờ đâu bà nhưng biết bù đắp hay đối xử tốt với nó có giữ chân nó được hay không hay là nó vẫn bỏ đi á để tôi suy nghĩ cách Bây giờ em thấy chỉ có duy nhất một cách này thôi Là mình phải giấu chiếc vòng đó thật là kỹ Không để cho ai nhìn thấy lại nó nữa Anh thấy sao? Rồi xong rồi con dâu chú rể à, uống rượu dao bôi đi bây giờ hai người trao nhẫn cho nhau đi ha cái con nhỏ này thêm lụa là son phấn lên người thì khác hẳn Nó đẹp vậy Hỏi sao thằng khờ nó không mê <laughs> Bây giờ à, đã là người một nhà rồi Cha sẽ yêu thương con giống như là con cái trong nhà Cha chỉ cần con chăm sóc và yêu thương Tài là đủ Dạ À đây, cha đã chuẩn bị cái này cho con cha là người biết giữ chữ tín Cho nên con cứ an tâm làm dâu nhà này Có cần gì thì cứ nói với cha À Từ giờ trở đi Mẹ con không cần phải làm việc ở nhà này nữa Cha sẽ thuê người làm khác Tuy nhiên mẹ con vẫn nhận được hai phần tiền công Cha nói vậy con an tâm chưa Dạ Cha lấy được một nàng dâu Mà không phải tốn tiền thách cưới nạp tài Con thấy cha bỏ ra vậy cũng đáng mà Lấy một đứa con dâu không của hồi môn về làm dâu nhà này Là mai phước cho cô lắm rồi Ở đó mà còn à, à, à, Thôi được, được, được à, Mà à, gia đình của mình mà cưới được một cô dâu như vậy là cũng là hạnh phúc cho cả dòng họ rồi <laughs> Ông chủ ơi, có người đặt hết gỗ ở xưởng Họ nói à, muốn gặp ông chủ liền á Bà thấy chưa, thầy nói là lấy được con dâu tuổi mão là nhà mình hên liền à <laughs> Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt Chắc phải uống một ly rượu mừng thì mới đi được chứ mình đi liền đi chứ để họ đợi ừ ừ đi đi ê khoan mày để tao vô thay đồ chứ để mặt vàng tao nói tao đi diễn tuồng sao đi đi à, nè dạ lát nữa vô phòng lột hết dòng vàng ra mẹ giữ giùm con để không thôi bị mất trộm đó dạ thôi con trả luôn cho mẹ nè cầm tờ giấy này đi Rồi về nhà cẩn thận Đợi tin con Con sẽ về sớm với mẹ Làm sao mẹ có thể ăn no ngủ yên Trong khi con ở đây Mẹ Mẹ cũng lớn tuổi rồi Mẹ cần được nghỉ ngơi Mẹ hãy để cho đứa con gái bất hạnh này Được làm điều gì đó cho mẹ Đứa con gái bất hạnh Nghe câu này Mẹ đau lòng lắm trà con đã chấp nhận chiến đấu với nỗi bất hạnh này Thì điều gì con làm cũng sẽ khoai khỏa Mẹ đừng lo cho con Mẹ, mẹ có thể xin ở đây làm với con được không? Không được đâu mẹ Mẹ đi về đi Dù gì á Thì mình cũng là xui gia với người ta Con không thể để người ta khinh rẻ mẹ được Với lại nếu mẹ ở đây Thì con sẽ không quậy gia đình này được Con định làm cái gì? Thí dụ như là Nửa đêm dậy Con bóp cổ cậu Tài